Một lon nước ngọt có ga và đá lạnh có thể giúp bạn cảm thấy thật sảng khoái, nhưng lượng đường của nó có thể khiến bạn tăng cân, lão hóa sớm, tiểu đường và phá hủy gan của bạn. Dưới đây là lý do tại sao bạn nên chọn nước lọc hoặc nước khoáng khi thấy khát. 10 phút đầu tiên Khoảng 35 gram đường trong nước ngọt được nạp vào sẽ làm cơ thể say, khiến bạn buồn nôn ngay lập tức vì quá ngọt. Tuy nhiên, một loại hương liệu mang tên axit phosphoric sẽ ngăn cản được cảm giác này. 20 phút sau, lượng fructose lớn trong nước ngọt khi vào cơ thể sẽ khiến hoạt động chuyển hóa ở gan quá công suất, làm gan bị tổn hại và bắt đầu chuyển hóa đường thành chất béo có hại cho cơ thể. 40 phút sau, cơ thể bạn đã hấp thụ lượng caffeine trong nước ngọt có ga vừa đủ. Đồng tử bắt đầu giãn nở và giúp bạn có cảm giác tỉnh táo hơn trở lại. Huyết áp sẽ tăng vì lúc này gan đang hoạt động rất nhanh để hấp thụ đường và chuyển hóa chúng. Ngoài ra, lượng caffeine nạp vào sẽ gây ức chế hệ thần kinh và làm cơ thể không có cảm giác buồn ngủ. 45 phút sau, cơ thể bắt đầu quá trình sản xuất dopamine, chất kích thích thần kinh, tạo ra các cơn khoái cảm. Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia chia sẻ, caffeine có tác dụng và cách thức hoạt động tương tự như heroin. Điều này sẽ làm bạn nghiện uống nước ngọt có gà. 60 phút sau, axit phosphoric bắt đầu liên kết với canxi, magie và kẽm ở ruột, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Nghe có vẻ tốt, nhưng thực tế chúng đang hoạt động quá mức, lượng đường và các chất phụ gia nhân tạo cao sẽ đẩy canxi ra khỏi cơ thể, làm xương suy yếu. Sau quá trình loại bỏ canxi, magie, kẽm và những chất cần thiết cho xương của con người, caffeine sẽ làm cơ thể buồn tiểu. Tiếp theo, người uống sẽ bị thiếu hụt natri, chất điện giải và nước. Sau một giờ, cơ thể lại trở về tình trạng ù rũ mệt mỏi. Những cơn khát nước khô cổ bắt đầu xuất hiện lại và đây là dấu hiệu cảnh báo cuối cùng cho tình trạng mất nước. Điều này cực kỳ nguy hiểm với trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Ngoài ra khi uống nước ngọt có ga mỗi ngày sẽ có tác hại không ngờ đối với cơ thể bạn như thiếu hụt vitamin. Các axit phosphoric chứa trong một số loại nước ngọt có ga cùng với caffeine có tác dụng lợi tiểu, nhưng kèm theo đó là tính rửa trôi các chất dinh dưỡng cũng như vitamin ra khỏi cơ thể sau khi uống. Do vậy nếu không muốn rơi vào tình trạng thiếu hụt vitamin, bạn nên cân nhắc việc sử dụng các loại thức uống này. Bào mòn răng Các thành phần đường và axit cao trong nước ngọt có ga gây ra tình trạng hình thành men răng và sâu răng. Thậm chí nếu bạn uống thường xuyên, răng của bạn sẽ có nguy cơ bị thối giữa cả bên trong lẫn bên ngoài, tạo cảm giác bồn chồn, lo lắng. Cùng với thiếu ngủ thì lo lắng, bồn chồn là tác dụng của việc tiêu thụ quá nhiều nước ngọt có ga chứa caffeine. Theo các chuyên gia, ở một số lon nước ngọt có ga chứa một lượng caffeine tương đương với một tách cà phê mạnh. Nếu uống quá nhiều có thể gây nghiện kèm đau đầu, khó chịu, mệt mỏi hoặc thậm chí trầm cảm. Béo phì Lượng đường cao trong các loại nước ngọt có ga gây ra tình trạng thừa cân, gia tăng mỡ quanh các bộ phận nội tạng như gan, thận, ruột và dạ dày. Không chỉ có vậy, việc tiêu thụ quá nhiều loại thức uống này cũng làm tăng áp lực lên hệ thống miễn dịch và tim mạch, ảnh hưởng tới sức khỏe. Hại da Một số nghiên cứu chứng minh uống nước ngọt có ga mỗi ngày tác động không tốt tới làn da của bạn, tương đương với việc hút thuốc. Bởi sử dụng loại nước này sẽ làm tăng lượng đường trong cơ thể, gây viêm, làm mất nước của da, qua đó đẩy nhanh quá trình lão hóa, hình thành các nếp nhăn, khiến da bị chảy xệ, xỉn màu, khô, ngứa, viêm da và dễ nổi mụn trứng cá. Nguy cơ ung thư Không phải cứ uống nước ngọt có ga hàng ngày sẽ bị ung thư, nhưng theo các chuyên gia, một số loại nước có ga không đảm bảo hiện nay có sử dụng bảo quản bằng các chai nhựa. Trong những chai nhựa chưa được xử lý có chứa các phân tử benzen. Bởi vậy nếu uống quá nhiều những loại nước này cũng làm tăng nguy cơ bị ung thư. Suy thận một số loại nước ngọt có gà hiện nay thường được sản xuất trong thành phần có chất tạo ngọt nhân tạo. Do đó, uống quá nhiều thức uống trên cũng làm thận của bạn bị quá tải, có nguy cơ bị suy thận rất nguy hiểm. Các chuyên gia khuyên cáo hạn chế sử dụng nước ngọt có ga nếu bạn không muốn bị nghiện nó. Khi cơ thể cần bổ sung đường, bạn nên chọn uống nước chanh tươi, trà xanh với lượng đường ít để vừa thỏa mãn cơn thèm, vừa tốt cho sức khỏe.